Kính thưa đại chúng, trong kinh Tỳ Kheo Na Tiên nói rằng một vị hành giả tu tập khi mà có các trạng thái tâm nóng này, bứt rứt, tức giận, cuồng nộ, vân vân, thiêu đốt, thì vị ấy bèn trầm mình xuống trong tâm từ mát mẻ để giải trừ cái nóng ấy. Nghe không? Đấy. Hành giả tu tập chúng ta phải trải qua rất nhiều trạng thái của thân và tâm và như Thầy vẫn nói đấy, tất cả mọi chuyện trên đời này đều là chuyện của thân tâm chúng ta mà thôi. À, đều là cái vấn đề đặt ra đối với cái thân tâm này mà thôi. Dù là việc ấy xảy ra với ai, ở đâu, thời gian nào, thì cuối cùng cũng là vấn đề chúng ta phải xử lý câu chuyện của thân tâm này. Đại chúng tư duy kỹ cho Thầy xem cái chỗ này. Nói gì thì nói, cũng chỉ là câu chuyện của thân tâm chúng ta. À, đấy. Thế gian này chỉ có ba cái, nếu nói ba thì chỉ có ba thôi. Đó là thân, tâm và cảnh giới, là hết cả thế gian này rồi. Còn nói rộng chúng ta nói là lục trần, lục căn và, đó, và lục thức, gọi là 18 giới. Ừ. Thế còn nói tóm lại, tóm nữa thì lại chỉ có danh và sắc thôi. Còn đây Thầy nói thế này để cho đại chúng dễ hiểu là có thân, có tâm và có trần cảnh. Không có cái gì ra ngoài thân, tâm và trần cảnh này cả. Trần cảnh tác động vào thân tâm chúng ta và thân tâm chúng ta phản ứng trở lại trần cảnh. Như vậy, cái vấn đề của chúng ta là vấn đề giải quyết vấn đề thân tâm này. À, cảnh giới nó đem đến cái gì đến? Hay chính thân này, tâm này nó sinh chuyện, chúng ta cũng phải tự xử lý cảnh giới đem thông tin đến chúng ta cũng phải xử lý ở thân tâm này thân tâm này tự sinh chuyện ta cũng phải xử lý ở chính thân tâm này cho nên thầy mới nói là vấn đề gì cuối cùng cũng là vấn đề của thân tâm mình mà thôi buồn cũng là ở thân tâm này vui cũng ở thân tâm này sướng cũng ở thân tâm này khổ cũng ở thân tâm này có phải không đau cũng ở thân tâm này tất cả đều là câu chuyện của thân tâm chúng ta mà thôi đấy đều quay về việc của thân tâm này. Đấy, đại chúng thấy đúng không? Đấy. Thế thì ở đây Na Tiên nói rằng khi một hành giả rơi vào cái trạng thái nóng này, bứt rứt, tức giận cuồng nộ, ham muốn cháy bỏng vân vân, thiêu đốt thì chúng ta phải biết làm sao? Quay lại trở về trầm mình trong cái tâm từ để cho nó được mát mẻ. Tâm từ ở đâu? Ở ngay nơi thân tâm này, không phải ở chỗ nào hết. Đấy. Đó. Cho này chúng luôn nhớ cho Thầy, chuyện gì cũng là chuyện của thân tâm mình, nghe không? Nhớ như vậy nhé, đừng đổ ở đâu, cái gì cũng là xử lý chuyện của thân tâm chúng ta. Ta ngồi ta buồn cũng là chuyện của thân tâm ta, ta chán đời cũng là chuyện của thân tâm ta, ta bực ai cũng là chuyện của thân tâm ta ta phải quay về xử lý nó thôi đức phật cũng chỉ xử lý những chuyện của chính thân tâm ngài mà ngài thành phật đấy các vị thánh tăng à, bồ tát thánh tăng cũng là xử lý những chuyện của thân tâm mình mà rồi thành thánh thành bồ tát đấy đó thế thì khi một hành giả đại chúng biết trên bước đường tu nó đầy các thứ phiền não nó nảy sinh phiền não từ nội tâm từ thân này cho đến phiền não từ ngoại cảnh nó đem tới thì như thế nào đấy nó thiêu đốt thân tâm này vào làm chúng ta rất là khổ thì ở đây na tiên nói chúng ta học từ con heo nó nóng là nó biết trầm mình xuống dưới vũng nước kể cả vũng ấy là vũng nước phân thì chúng ta cũng thế chúng ta phải trầm mình vào đâu một hành giả khi tu tập khi mà thân tâm bị thiêu đốt bị nóng nực như thế bị phiền não nó thiêu đốt như thế wow, đủ thứ chúng ta trầm mình vào đâu ở đây là tiên nói chúng ta hãy trầm mình vào cái nước từ vào nước từ bi đấy hãy trầm vào cái nước đấy thì chúng ta sẽ được mát mẻ vậy thì cái nước từ này á, nó là cái gì à, chúng ta hãy tìm hiểu về nó để mà chúng ta biết nó thế nào ta mới trầm mình mình vào đấy được chứ thì kinh thưa đại chúng á, hầu hết các tôn giáo trên thế giới thì đều nói đến cái tình thương những tôn giáo lớn hầu hết đều nói đến cái đấy nếu không có cái tình thương này thì khó mà thành nổi một cái tôn giáo lắm thưa đại chúng đấy. cho nên cái, cái tình thương này nó là cái chất liệu để mà tạo lên một cái tôn giáo những cái tôn giáo lớn nào thế thì mỗi tôn giáo thì có những cái quan niệm về tình thương này khác nhau à, thầy lấy ví dụ như là Hồi giáo là cũng là một cái tôn giáo lớn. Họ kêu gọi tín đồ của họ thương yêu nhau, thương yêu những người đồng đạo với nhau. Thế bên Công giáo thì Đức Chúa Giêsu dạy sao? Dạy tín đồ Công giáo là chúng ta hãy yêu thương kể cả kẻ thù của mình. À, nếu người ta tát mình má bên phải thì ta, ta chìa nốt má trái cho họ tát cái nữa. À, Đấy, tức là bác ái, công giáo thì dạy con người ta bác ái, tình thương nó rộng. Khổng giáo thì cũng nói rất nhiều đến lòng nhân, cũng là lòng nhân từ đấy, là yêu thương. Thế riêng Phật giáo chúng ta, Đức Phật thì dạy hai cái chữ từ bi là yêu thương tất cả muôn loài cho đến tận cỏ cây chim thú yêu thương tất muôn loài nó khác hơn đấy ừ. tình thương rộng lớn mà đạo Phật nhắm đến nó là tuyệt đối và chính Đức Phật là tấm gương là người đã thành tựu được cái tình thương này. À, Ngài đã đạt được cái tình thương tuyệt đối này, vô biên này, một cái tình thương phủ trùm đến tất cả muôn loài vạn vật. Đó, tình thương vô bờ đó, tuyệt đối đó mới được gọi là cái tâm từ đấy thưa đại chúng. Đấy. À, tôn giáo nào cũng nói đến tình thương nhưng mà cái cấp độ tình thương nó có khác nhau mà khác nhau có cái thì chỉ thương trong tôn giáo mình ngoài tôn giáo mình thì không thương sẵn sàng có thể giết chết có cái thương rộng hơn và, và chỉ có phật giáo là một tình thương vô điều kiện tình thương đến tất cả muôn loài chúng sinh đó thế thì vậy chúng ta xem cái bản chất của cái tâm từ nó là cái tâm gì à, khi biết nó là tình thương nhưng nó thế nào đấy. thì thầy xin chia sẻ cho đại chúng theo phật giáo nguyên thủy đấy thì có định nghĩa về cái tâm từ thì tâm từ là một cái tâm sở vô sân tức là không phải không sân hận à, chúng ta nhớ ở trên cuộc đời này chúng ta có hai cái tâm một là tham ái hai là sân giận hai cái tâm này chi phối chúng ta chính trong cuộc đời nữa tham ái không tham ái được thì sân hận bực tức oán giận thù hận nghe không? thế thì cái tâm từ nó chính là cái tâm vô sân không sân hận nhưng mà nó sinh trong cái đại thiện tâm tức là nó trong cái đại thiện tâm ừ. và nó là cái tâm thương yêu mà yêu phủ trùm tất cả chúng sinh không ngoại trừ một ai dầu trong cái số chúng sinh đấy có cả những người đã là kẻ thù của mình và thì cái, cái thiện tâm này nó vẫn không thay đổi và nó vẫn một, một mực, một lòng cầu mong cho tất cả chúng sinh làm sao? Cầu mong cho tất cả chúng sinh đều được à, lợi ích, đều được tấn hóa, đều được an lạc lâu dài. Đấy, nó là cái tình thương như vậy, nó, nó là cái tâm không sân hận, gọi là tâm sở vô sân trong cái tâm đại thiện thì cái tâm đại thiện tức là cái tâm thiện rồi nhưng cái tâm thiện đấy nó có nhiều cái phẩm chất thì gọi là đại thiện ví dụ cái tâm mình là cái tâm thiện ví dụ mình đi bố thí là tâm thiện rồi khởi tâm bố thí là tâm thiện nhưng mà cái người cái, cái việc bố thí đấy lại là cái người có trí tuệ học Phật pháp thì cái hành vi bố thí của người đấy khác với cái người không biết đến Phật pháp à, thế và người phát tâm bố thí lại với cái tâm rất là rộng lớn rồi lại với cái tâm rất là cung kính thì như vậy có thấy là trong cái việc thiện tâm bố thí nó lại chứa chất rất nhiều những cái đức tính tốt ở trong đấy. Thì cái tâm đấy gọi là đại thiện tâm. Thì cái tâm xảo phô sân này nó nằm trong cái đại thiện tâm đấy. Nhá? Là cái tâm từ, cái tâm yêu thương, ờ, nhưng mà yêu thương đến tất cả muôn loài vạn vật cơ. Nó là cái tâm rất là thanh tịnh, đó, thanh tịnh. Thế thì thưa đại chúng, vậy thì chúng ta cũng phân biệt để biết giữa cái tâm yêu thương nào mới xứng là tâm từ à, thầy thầy nói kỹ thêm một chút chỗ này và ở trong đời chúng ta thì cũng có nhiều cái dạng yêu thương lắm nào tình yêu thương giữa nam nữ vào tình yêu nam nữ đấy thế bây giờ thì không phải chỉ là nam nữ mà có khi là đồng giới và tình yêu đồng giới đấy là một cái loại tình yêu và ờ, tình yêu ấy là về nhục dục đấy nam nữ cho đến tình yêu đồng tính đồng giới bây giờ đấy cũng thuộc cái này một cái tình yêu thương họ cũng yêu nhau họ cũng thương nhau và nhưng cái đấy cũng là xuất phát từ tham và ái đấy là một cái tình yêu thứ hai là tình yêu trong trong gia đình quyến thuộc vào cha mẹ yêu con cái con cái thương cha mẹ vào anh em ruột thịt thương nhau họ hàng thương nhau đấy quyến thuộc thương nhau đấy là tình yêu thương trong gia đình quyến thuộc. Cái này cũng vẫn nằm trong phạm vi của tham ái. Của tham ái. Cái của tôi. Và đấy. Rồi rộng hơn cái đó là tình thương yêu gì? Tình thương yêu đối với đồng loại như là thương yêu cái người cùng cảnh ngộ với mình. Đấy, nó, nó giống mình, mình ăn mày nhìn thấy người khác ăn mày cũng thương à, đấy là những cái người cùng cảnh ngộ rồi người cùng đồng hương <laughs> cùng quê thương nhau quý nhau yêu nhau rồi cùng một bộ tộc bộ lạc chấn cùng một dân tộc cùng một quốc gia thưa đại chúng và trong nhân loại này chúng ta thương nhau yêu nhau thì cái đấy cũng vẫn là tình yêu và tình thương của ái của chấp của ngã của vị kỷ đấy thưa đại chúng chưa phải là tuyệt đối thanh tịnh đâu thưa đại chúng chưa phải tuyệt đối thanh tịnh đâu đấy. thế còn tình yêu thương mà đúng với cái tâm từ bi này cái tâm từ này thì nó phải là tình yêu thương mà trang dài khắp đến tất cả muôn loài chúng sinh không có giới hạn và không có phân biệt luôn đấy đại chúng thấy nó khó không rất là khó À, nó không còn phân biệt nó không có cái vị kỷ ở trong đấy nữa thế cho nên dù cái đối tượng mình yêu thương đấy họ có thay tâm đổi tính thì mình cũng không không vì thế mà mà buồn khổ mà thay đổi đức phật của chúng ta các vị đại bồ tát các vị thánh tăng đạt được những cái tình yêu thương này cho nên các ngài có bao giờ buồn giận chúng sinh đâu đại chúng thấy không à, thế còn tất cả những cái tình yêu thương trên ấy, thầy vừa kể đấy thì khi mà đối tượng thay đổi là chúng ta sẽ phiền hận ngay. Hai người yêu nhau, mà, mà bây giờ mà một người thay lòng đổi dạ đi yêu người khác là mình sẽ hận thù ngay, đúng không? Kể cả hai người đồng giới yêu nhau cũng thế, cũng thế. Sẵn sàng có khi là tạt axit hoặc là giết nhau ngay. Đấy. Thế chúng ta thấy có rõ ràng cái tình thương yếu là vị kỷ không? ngay cả trong gia đình cũng vậy đấy thưa đại chúng tình thương yêu trong quyến thuộc cũng vậy nếu không đạt được ý mình thì mình cũng buồn giận ngay con cái không được như ý cha mẹ cha mẹ cũng giận cũng từ con cái mà cha mẹ không thương con không được đáp ứng cho mình thì mình cũng giận cha mẹ bỏ nhà bỏ cha mẹ đi luôn đấy đại chúng thấy không mình thấy rõ cái tình thương rất phàm phu ừ, nó rất là có điều kiện cho đến và tình thương à, đồng loại cùng quê, cùng bộ tộc, bộ lạc, cùng dân tộc, cùng quốc gia đi, cũng vẫn bị giới hạn. Cho nên có những người ấy mà người ta thấy mà cái quốc gia này mà không đáp ứng được người ta, không thích cái chế độ này, họ sẵn sàng bỏ quốc gia này, họ đi sang quốc gia khác, xuất ngoại, đại chúng thấy không? Đấy, không ưa, đi. Ừ. Ừ. Phản bội Tổ quốc bỏ đi. Đấy, ừ, không đáp ứng được người ta thế rồi bây giờ nhân loại rồi có những người người ta thấy nhân loại này chán quá rồi nhân loại này nhiều tính xấu quá họ muốn bay lên các cái các cái cái cái, cái thiên hà khác họ ở phải không bay lên các cái cái cái cái, cái tinh cầu khác họ ở rời hẳn cái trái đất này luôn chán nhân loại quá <laughs> rồi thưa đại chúng thấy không bất mãn thấy nhân loại chỗ nào cũng chỉ cãi nhau đánh nhau tranh giành thì chán quá đấy bây giờ có mấy nhà tỷ phú là họ họ, họ muốn di rời lên những cái tinh cầu khác ấy, thưa đại chúng có nhiều tiền mà. họ có thể là là mua được cả những cái cái cái vệ tinh bay hẳn sang những tinh cầu khác đấy như thưa đại chúng họ có đủ cái điều kiện chán ở với nhân loại <laughs> quá rồi phải không ấy cho chúng ta thấy cái tình thương yêu của nhân loại thôi cũng chưa phải là là tuyệt đối nó vẫn có điều kiện thưa đại chúng không chỉ có tình yêu thương mà trong Phật pháp của chúng ta Yêu thương thật sự là vô bờ, không có giới hạn. Đối với tất cả muôn loài chúng sinh, tình yêu thương đấy mới thật sự là không thay đổi, dù đối tượng có thay đổi. À, có thay đổi thì cái tình thương yêu ấy đức phật các vị bồ tát thánh tăng các ngài là có được cái tình thương yêu ấy thưa đại chúng chúng ta thấy nó nó vĩ đại không ừ. cho nên Chúng ta mới thấy quý học Phật Pháp là để đến được những cái này. Chúng ta phải trau dồi mình để có được một cái tình thương yêu rộng lớn và trong sạch đến như vậy. Cho nên ấy, trong Đạo Phật chúng ta mới nói là từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ xả vô lượng, tứ vô lượng tâm là như vậy. Ừ. Tất nhiên, ấy, trên bước đường tu học không phải chúng ta ngay một lúc chúng ta đạt được cái tình yêu thương ấy mà chúng ta phải tu tập dần dần, nó lớn dần lên. Nghe không? Và kính thưa đại chúng, á, thì tâm từ cũng là một trong mười pháp hạnh ba la mật à, à, mà một vị hành giả phải bổ túc cho mình đầy đủ trên cái bước đường tu hành cầu vô thượng Bồ Đề. Và nó là một trong mười cái pháp hạnh ba la mật đấy. Đối với Phật giáo Nguyên Thủy thì có đến mười cái ba la mật. Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông thì có, Phật giáo Phát triển thì có lục ba la mật. À. Đấy. 10 cái ba la mật của Phật giáo Nguyên Thủy là cũng có bố thí, cũng có trì giới, và cũng có gì? Nhẫn nhục, cũng có tinh tấn, và có trí tuệ, rồi có xuất gia ba la mật, có chân thật ba la mật, trí nguyện ba la mật, tâm từ ba la mật và tâm xả ba la mật. Nó có khác với lại Phật giáo phát triển, Phật giáo Đại Thừa cái chỗ đó. Nghe không? Có tâm từ ba la mật, trong kinh Đại Niết Bàn thì Đức Phật nói tâm từ chính là Phật tính vậy đấy, thưa đại chúng. rất là quan trọng, không thể xem thường được. Thế và chúng ta thực tập tâm từ thì chúng ta biết thì tâm từ nó là tâm yêu thương, nó là tâm vô sân, yêu thương là không có sân trong đấy, là cái tâm rất mát lành. Thì chúng ta phải thực tập như thế nào để nó khởi sinh? Và vâng. thế thì có những bài kinh về dạy chúng ta cách giải tâm từ. Và vâng niệm giải tâm từ chúng ta giải tâm từ thì giải tâm từ thế nào tức là quán yêu thương giải yêu thương thì không phải là chúng ta giải ngay một cái mà được đâu chúng ta biết yêu thương bao giờ nó cũng phải có đối tượng những cái đối tượng mà đáng yêu đáng mến đáng kính mình mới yêu thương được thế mà trong tất cả các đối tượng này ấy, thì ở đây thầy nói là đầu tiên là cái thân tâm của chúng ta mình phải yêu thương chính thân tâm mình à, mong muốn cho thân tâm mình nó được an lành cho nên ấy, Đại chúng học thấy giải tâm từ đầu tiên lại là giải đến cho chính mình. Vào. <laughs> Đấy, chúng ta thấy không? Cho nên ấy, nó lại đặc biệt đến như vậy. Thực tập tâm từ, giải tâm từ đầu tiên đến cho chính mình. Mình mong cho mình làm sao? Được an lành. À, mình không có oan trái với chúng sinh nào. Mình, thân mình không có khổ não, tâm mình không có phiền não và thân tâm mình được an lạc. Đó. Mình ngồi mình giải tâm từ, mong sao và ước nguyện cho con không có oan trái, gây thù, kết oán với chúng sinh nào. Đấy, ngồi mà giải tâm từ, quán tâm từ, mong sao cho con là không có oán thù với bất kỳ chúng sinh nào, không gây thù kết oán chúng sinh nào. Mong sao cho thân con không có đau khổ, không bệnh tật, không đau khổ. Mong sao cho tâm con không có phiền não, không có nội kết mong sao cho thân tâm con được an lạc đấy đấy chúng ta thường tác ý như vậy đó là đang đang giải tâm từ cho chính mình đấy thưa đại chúng đấy mình yêu thương cái thân này và từ mình biết mình yêu thương thân này như thế nào thì chúng sinh cũng yêu thương thân của họ như vậy đó đấy cái đầu tiên giải tâm từ như vậy đấy kinh đức phật dạy về giải tâm từ là chúng ta phải đi tuần tự sau đó thì mình sẽ giải tâm từ đến các đối tượng khác. và trong kinh thì có chia ra một số các cái đối tượng. Cái đối tượng gọi là mình thương yêu là một, đối tượng thương yêu nhiều là hai, đối tượng mình không thương, không ghét là ba và đối tượng mà họ thù địch với mình, thù nghịch với mình là bốn. Đó, mình sẽ giải tuần tự. Và chứ nếu ngay đầu tiên mà ta giải ngay cho những cái đối tượng ấy, những cái đối tượng như là mình thương yêu nhiều quá thì cái tâm từ nó không phát sinh được mà lại tâm ái luyến phát sinh ví dụ mình giải cái người mình đang yêu cái người này cái người yêu của mình ấy người nam yêu người nữ lại giải tâm từ cho nhau thì nó biến ngay thành tâm ái rồi chứ không phải là tâm từ nữa rồi nghe không? đó thế cho nên ấy, là nó phải chọn đối tượng đấy. trong kinh thì dạy phải chọn đúng đối tượng để thực tập giải tâm từ. Những người sơ cơ là phải chọn. Đấy. Nếu ngay đầu tiên ta giải luôn cho cái người thù ghét mình, à, hay là mình trước đây thù ghét người ta mà mình mà giải tâm từ đến người ta là khó lắm, nó không sinh ra được cái tâm từ. Đại chúng hiểu không? Đấy, cho nên tại sao phải thực tập đầu tiên là giải tâm từ cho chính mình trước đã. Từ giải được cho mình, sau đó mình sẽ giải đến cái người mình có thương, có quý. Ừ. Nhá giải cho mình rồi thế sau đó mới giải đến cái tâm từ đến những người mình thương yêu nhiều như là cha là mẹ là người mình yêu thương à, sau khi mà thực tập giải đến người đó rồi mới lại giải đến cái người mình không thương và cũng không ghét giải đến cái người không thương không ghét rồi lúc ấy giải được rồi mới giải đến cái người họ thù ghét mình đấy thưa đại chúng phải tuần tự như vậy tuần tự như vậy chứ không phải nói giải tâm từ là chúng ta giải được ngay đâu Đại chúng hiểu Bản chất của tâm từ là tâm không sân, vô sân và là cái tâm yêu thương trong đó. Wow. Nhưng mà cái yêu thương thì cái đầu tiên là mình phải hiểu cái yêu thương với mình. Mình có quý trọng cái thân mình không? Wow. Quý trọng con người mình không? Yêu quý con người này. Wow. Thì chúng ta sẽ biết chúng sinh cũng yêu quý thân tâm họ như vậy. Từ đó mà mình sinh ra được cái tâm bình đẳng và muốn tràn giải. Đấy nhá, cho nên thực tập giải tâm từ là giải cho mình này ước mong sao phải không? con không có gây thù kết oán oan trái với người nào với chúng sinh nào mong sao là thân con không bệnh tật không đau khổ không đau đớn mong sao là tâm con không phiền não không nội kết à, không oán hận ai mong sao thân tâm con được an lạc được bình an đó đấy là cái giải tâm từ cho chính mình đấy thưa đại chúng Thế thì hành giả tu tập giải tâm từ người ta phải tập dần, không phải ngay một lúc mà được, thưa đại chúng. Giải cho mình xong rồi mới giải đến cho người, à, giải cho người. Đó, nhé. Thế thì thưa đại chúng, thực tập tâm từ rồi giải tâm từ là một cái pháp môn tu tập và gọi là thiền niệm quán tâm từ, giải tâm từ. Mà tâm từ thực sự mà nói nó có cái công đức rất là lớn. Cho nên trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy đấy, dù tế tự cả trăm năm, vào dâng cúng bằng mọi thứ, hiến tế các con vật, không bằng một niệm tâm tử. Đại chúng thấy, một niệm tâm tử nó còn hơn cả trăm năm tế tự. à, ngoại đạo họ tế tự, họ sát sinh, họ cúng tế cả trăm năm, thờ các loại thần, không bằng hành giả tu tập giải một niệm tâm tử đại chúng thấy nó công đức nó lớn thế nào thế thì thầy xin trình bày với đại chúng về cái quả báu của tâm từ ừ, tức là cái công đức cái phước báu của tâm từ thì trong kinh đức phật dạy thực hành tâm từ một thuần thục á, thì sẽ được 11 cái quả báu như sau thứ nhất là ngủ được an lạc thứ hai là thức dậy cũng được an lạc thứ ba là không thấy các ác mộng Thứ tư là được mọi người thương yêu quý mến. Thứ năm, được các hàng phi nhân thương yêu quý mến. Thứ sáu, được chư thiên hộ trì. Thứ bảy, lửa hoặc chất độc hoặc các loại vũ khí không thể làm hại được. Thứ tám, tâm dễ dàng an tịnh. Thứ chín, gương mặt sáng sủa. Thứ mười, lúc lâm chung tâm không mê muội tức là tâm được sáng suốt. Và thứ 11, tâm từ có thể giúp cho chúng ta chứng đắc các bậc thiền, sắc giới. Và à, nếu chưa trở thành bậc A-la-hán thì sau khi chết và sẽ có thể sinh lên các cái tầng trời sắc giới hoặc sinh lên trời phạm thiên. Đấy, đó là 11 cái quả báu. Và không phải không gọi là quả báo mà quả báu nó là phúc báu. Khi mà hành giả thực tập tâm từ một cách thuần thục đấy, thưa đại chúng. Và Thầy xin kể cho đại chúng một số các câu chuyện về những cái công đức lợi ích của tâm từ. Câu chuyện thứ nhất là 500 vị tỳ kheo được Đức Phật chỉ định đến một cái khu rừng này để tu tập trong ba tháng an cư. Thế thì 500 thầy đến khu rừng đấy tu thì mấy ngày đầu tu thì thấy an ổn lắm, thích lắm vì cái rừng nó rất là đẹp cây cối xanh tươi mát mẻ khí hậu rất là ôn hòa thế nhưng mà tiếp theo đó thì lại thấy xảy ra rất nhiều những chuyện rất là kinh sợ và các thầy thấy đêm đêm là thấy nó hiện lên đủ các thứ hình thù quỷ quái ma quỷ đầu lâu xương sọ máu me lòng mề đủ các thứ kinh sợ và những cái tiếng la hét những cái tiếng động rất kinh kinh người và khiến cho các thầy không thể thiền định được và nhiều thầy là phát ốm luôn cũng không ngủ được nữa sợ quá không ngủ được đêm nào cũng thế toàn những hình thù quỷ quái ma quái nó hiện lên thôi nào đầu lâu <laughs> xương sọ ma quỷ hiện lên sợ quá các thầy nhiều thầy yếu bóng vía sợ quá thế là ốm rồi bệnh xanh sao vàng vọt thế thì cái thầy trưởng chúng mới thấy chúng không tu được này thôi quyết định là thôi trở về về bạch với Phật thôi cho chúng con hậu an cư vậy ờ, đấy là tiền an cư rồi bây giờ thôi chúng con bỏ cái an cư cái rừng này cho con về con hậu an cư vậy thế về bạch Phật là chúng con tình hình như vậy thế Đức Phật biết nguyên nhân rồi Đức Phật dạy cho các thầy bài tu bài kinh về tâm từ và ờ, bài kinh từ bi đấy rồi dạy các ngài thực tập quán tâm từ và giải tâm từ đến cho tất cả những cái chúng quỷ thần chư thiên ở trong cái rừng ấy rồi Đức Phật bắt trở lại cái rừng ấy tu. Thế thì 500 thầy phải nghe lời Phật, ấy. quay trở lại các thầy tụng bài kinh từ bi lên, rồi bắt đầu thực tập quán niệm giải tâm từ đến tất cả các chúng ở trong đấy, chúng vô hình đấy, chư thiên có, quỷ thần có, ma quái có. À. Thế thì khi các thầy thực tập thế là tự nhiên thấy mọi việc yên ổn hết luôn, hôm sau là yên hết, không có một chuyện gì xảy ra và rất an ổn luôn. Vì cái khu rừng đấy Đức Phật biết là khu rừng cực kỳ tốt, thuận lợi cho người tu nhà đại chúng thấy thế và hết cái mùa an cư đấy thì cả năm trong thầy chứng a la hán hết <laughs> đại chúng không liên hệ với này với lại chùa mình đây thưa đại chúng chùa mình khi mà thầy mới về đây như thế thầy vẫn nói đấy cực kỳ sợ thầy mất hai tháng đầu thầy không ngủ được đâu thưa đại chúng đêm đêm cái cảm thức là nó dựng giường mình dậy luôn không ngủ được người thầy nó nóng như nửa lửa ấy, thưa đại chúng và sau đó thì Thầy phát nguyện, nên Tam Bảo Thầy phát nguyện, dù con nếu thật là Phật mà gọi là sắp xếp bổ xứ con ra đây thì con có chết, con cũng sẵn sàng, không tiếc cái thân mạng này ở đây. Sau hôm Thầy phát nguyện xong thì hôm sau thấy yên luôn, tôi đại chúng. Đó. Thế tức là nó có rất nhiều cái, nhiều khi là họ cũng thử thách mình đấy. đấy. Cái câu chuyện của các tỳ kheo này cũng thế. Quỷ thần chư thiên ở đấy họ Ờ, quấy quả ừ. nhưng mà khi mà các ngài tu tập tâm từ và giải tâm từ đến cho họ thì họ thấy an lành ừ. câu chuyện thứ hai về đại đức visaka thì đại đức này cũng cũng thường hay tu tập tâm từ và giải tâm từ đến tất cả chúng sinh thế thì khi ngài đến sống ở cái núi sitala ngài tu tập thì có một đêm à, ngài quyết định là sáng mai sẽ rời chỗ này để đi đến một nơi khác Ngài không ở chỗ nào lâu. Thế thì khi vào ngày vào nằm ngủ á, thì cái vị chư thiên ở cái cội cây gần đấy mới đến cầu thang cái cốc của Ngài mới khóc. À, thì Ngài nghe tiếng khóc, Ngài mới hỏi là ai khóc đấy? Thế thì cái vị chư thiên đấy mới, mới bạch là Bạch Đại Đức con là thiên nam Manila, nam thiên tử đấy, tên là Malila. Thế và Ngài mới hỏi là thế làm sao mà con lại đến đây lại khóc? Thế thì cái vị Thiên Nam này mới nói là Bạch Đại Đức là con biết là ngày mai Đại Đức rời khỏi nơi này cho nên con khóc. Ừ. Thế Ngài mới nói là Này Thiên Nam, Bần Tăng sống ở nơi này có lợi ích gì cho ngươi mà Bần Tăng đi ngươi lại khóc. Thế thì vị Thiên Nam này mới Bạch Đại Đức, thời gian trước đây khi Ngài chưa đến ở cái nơi này thì cái nhóm quỷ thần với chư thiên ở đây rất hay giận hờn nhau, thường cãi nhau sống với nhau không được an lạc Nghe không? từ khi ngài đến đây vào ngài giải tâm từ cho chúng con thì tất cả các vị quỷ thần chư thiên ở đây sống với nhau rất hòa thuận thương yêu nhau kính mến nhau và rất an lạc đấy nếu ngày mai mà ngài rời đi thì cái nhóm chư thiên này có khi lại hờn giận nhau và gây gổ cãi nhau thì chúng con khổ tâm lắm đấy cho nên là con sợ cái cảnh khổ ấy nên con nên con khóc con muốn xin ngài ở lại đây <laughs> đại chúng ta <laughs> chư thiên đấy. Ừ, đấy thế thì à, ngài Vichakha thì nghe thấy cái vị thiên nam này nói vậy ngài cũng động tâm à, ngài mới nói là thôi được nếu ta ở đây mà làm lợi ích cho các ngươi như vậy thì ta sẽ ở lại nghe không? thế là vị thiên nam ấy sung sướng lắm Đấy, và sau đó thì ngài ở lại cái rừng đó ngài tu và ngài chứng a la hán ở đấy và sau Ngài cũng nhập Niết Bàn ở tại cái rừng đấy luôn. Đấy, thưa đại chúng. Thế thì như vậy, á, cái tâm từ của một cái vị tỷ kheo mà Ngài giải tâm từ đến tất cả mọi người thì làm cho mọi người ta thấy mát lành. Họ được tắm trong cái tâm từ đấy, cho nên là tự họ thấy yên ổn. À, đấy. Thì chúng ta thấy cái, cái, cái công đức của tâm từ. Ừ. Thế rồi, đại chúng biết là câu chuyện thứ ba là về Đức Bồ Tát Suvanasama, tức là tiền thân của Đức Phật đấy. Ngài sống trong rừng để nuôi cha mẹ là hai vị đạo sĩ mù. Nhưng mà Ngài tu tập tâm từ mà khiến cho tất cả các cái loài thú vật ở đấy nó rất yêu quý Ngài, nó quấn quýt xung quanh Ngài không rời. Trước đây chúng ta cũng từng nghe những câu chuyện có những vị thiền sư ở trên rừng, trên núi sâu mà hổ báo nó đến nó trầu bên cạnh các Ngài. Bình thường giống như là bạn Đấy, cái chuyện đó là có thật thưa đại chúng. Chính là từ cái tâm từ của các ngài. Và đấy. câu chuyện Đức Phật dùng tâm từ cảm hóa cái con voi say, con voi Nanagiri đấy, vào Do vua mà Asa Thế cho nó uống rượu say rồi thả ra để cho nó đến nó nó dẫm chết Phật. Đấy. Thế thì con voi này là con voi hung dữ nhất của vua A Xà Thế. Nó, nó cực kỳ hung hãn và nó rất khỏe nó mà đã tấn công thì không có ai có thể chống lại được nó khi nó uống rượu say thả nó ra và nó hùng hổ chạy đến trên con đường mà đức phật và chúng tăng đang tiến tới thế thì khi nó gần đến nơi đức phật liền giải tâm từ đến cho nó thế thì nó tự nhiên nó phủ phục xuống như một con nghé con đấy dưới chân đức phật đấy đại chúng đấy ừ. rất là rất là hiền lành à, đức phật gọi là gì nalagiri hãy đến đây con thế là nó phủ phục xuống luôn hết luôn tỉnh cả say luôn tỉnh cả <laughs> rượu luôn nó được uống rượu say rồi thưa đại chúng đó. đấy chúng ta thấy rất là nhẹ nhàng đấy là tâm từ đấy thưa đại chúng thế rồi chất độc không thể làm hại được người thực tập tâm từ ở đây câu chuyện này nói đến đại đức kulasiva đại đức kulasiva cũng thường tu tập tâm từ thường nhập trong cái tâm từ này thế hôm ấy ngài ngồi thiền thì một con rắn từ trên cây, rắn rất là độc, cỡ giống như là rắn rắn cặp nia của mình đấy, vào nó rơi trúng người Ngài và nó cắn Ngài. Thế nhưng mà do Ngài tu tập tâm từ cho nên cái chất độc ấy không làm hại được Ngài và Ngài không bị chết, không vấn đề gì hết đấy, thưa đại chúng. Đó. Cái này là, là như vậy đấy. Cũng giống câu chuyện Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng thế đấy. Hòa Thượng Tuyên Hóa hồi mà Ngài đi sang Nhật ấy, thì có một nhóm nó biết danh tiếng Ngài và nó đã đầu độc Ngài cho Ngài ăn thuốc độc. Nhưng mà thuốc độc không làm Ngài bị làm sao hết. Đấy, Ngài biết có thuốc độc rồi nhưng Ngài vẫn ăn mà không bị làm sao. Đấy, thưa đại chúng, thì đấy là cái, cái công năng của tâm từ. Thế rồi tâm từ thì lại cũng giúp cho các loại vũ khí không thể sát hại được cái người có tâm từ. Thế này chúng đã nghe cái câu chuyện về về hoàng hậu Samavati rồi, và là vợ của vua Udena xứ Kosambi. Thế thì ông vua này là có ba bà tránh cung hoàng hậu chứ không phải một bà. Samati, Van, Samavati là một bà, rồi bà Suladatta một là một bà thứ hai và bà thứ ba là bà Magania. Thì cái bà Magania này chính là cái bà ngày xưa mà cha mẹ định gả cho Đức Phật đấy, rất xinh gái. Đại chúng nhớ cái chuyện này. À, khi Đức Phật mà Ngài đi du hóa thì ông bà này là có cô con gái gọi xinh đẹp nhất cái vùng ấy gọi là cực kỳ gọi là cành vàng lá ngọc đẹp mỹ miều lắm bao nhiêu vương tôn công tử đến để xin xin hỏi cưới ông bà không cả vì ông bà là biết xem tướng ông bà bảo là con ta phải lấy cái người nào gọi là tướng gọi là tướng vĩ nhân nghe không mới xứng đáng gả cho các vị kia chưa xứng đáng kể cả là vua bà còn không cả cơ mà thế thì hôm ấy ông bà đi ờ, trên đường nhìn thấy cái dấu vết chân của đức phật ngài đi qua con đường đấy ông bà xem tướng mà cái người mà có cái dấu vết chân như này phải là bậc vĩ nhân đặc biệt thế là bà ông bà lần theo vết chân ấy, đến nơi đúng đức phật cái chỗ cái ngài ngồi nghỉ ngơi ngồi thiền định ông bà nhìn thấy đức phật đẹp quá nói đúng rồi người này mới mới xứng đáng với con gái của ta thế là ông bà chạy vội về nhà trang điểm cho con gái à, son phấn y áo xiêm y thật lộng lẫy và nó dắt con gái lên <laughs> gặp phật à, này đạo hữu ta có, có cô con gái xinh đẹp muốn gả cho ông đấy <laughs> đấy lại chúng nghe câu chuyện đấy rồi thế thì đức phật thì rất từ tốn ngài bảo nhưng mà ta không dùng đâu nghe không? con gái của ông bà đẹp thế nhưng đối với tôi thì cũng chỉ là một cái đáy da hôi thối thôi <laughs> tôi không dùng đâu Đấy. khi mà đức phật nói thế thì ông bà này lại giác ngộ ra thế cô con gái thì do cái, cái ngã chấp mà bây giờ bị xúc phạm cho nên cô không chịu được rất là ức mình đẹp thế này cành vàng lá ngọc thế này mà cái ông thầy tu này ông lại bảo mình là đáy da hôi thối thì chấp nhận sao được cho nên là từ đó là cô ôm cái, cái hận cô thù thù cái ông sư này <laughs> cái ông thầy tu này thế nhưng mà bố mẹ cô thì lại giác ngộ nghe đức phật nói thế thì bố mẹ cô lại là người giác ngộ đó thế và sau đó thì cái buổi nói chuyện đó là kết thúc ai đi đường đấy đức phật đi đường đức phật và ông bà dắt con gái về và sau đó thì ông bà tiến cô con gái này cho vua udena à, udena và vua udena vì thấy cô này rất xinh đẹp cũng thông minh nữa cho nên cho làm tránh cung hoàng hậu như vậy là ông có ba bà tránh cung cái bà tránh cung đầu là samavati thì bà này lại là đệ tử của phật được học phật pháp rất là kính và bà đã tu tập chứng quả tu đà hoàn rồi thế thì khi mà bà hoàng hậu magania này tránh cung này biết là cái bà tránh cung kia là đệ tử phật thì bà thủ lắm bà muốn làm hại nghe không mà dắp tâm làm hại bà này và cũng là để bôi nhọ Phật nữa. Thế thưa đại chúng, thế thì câu chuyện bà ở trong cung thì đại chúng biết trong cung triều đình thì nó thật sự là phức tạp. Câu chuyện gọi là thâm cung, bí sử, hậu cung nó rất rất nhiều chuyện. Lắm bà thì ghen nhau lắm, ác hại nhau dữ lắm. Đấy, cái bà Magandia này bà muốn bôi nhọ Phật và ác hại bà Samavati bà mới bày ra cái này bà biết bà samavati và các cái người hầu của bà samavati đều là đệ tử phật hết cho nên cái đệ tử phật thì không sát sinh giữ giới mà thế thì hôm ấy bà magania bà mới tâu với vua rằng tâu mới bệ hạ tránh cung samavati là không kính bệ hạ đâu mà bây giờ tránh cung là lại tôn kính ông cù đàm hơn nghe không tức là đức phật hơn đấy và xu hướng theo ông ấy chứ không kính bệ hạ đâu. Bây giờ để thần thiếp sẽ chứng tỏ cho bệ hạ thấy được cái sự việc này. Đó. Thế thì ông vua ông bảo được thì ngươi cứ làm xem sao. Thế bà đi cho mua hai cái loại gà thưa đại chúng, một loại là gà sống, một loại gà chết rồi, gà giết rồi về và bà mới sai sai những người hầu của bà hoàng hậu Samavati đấy là nấu canh cho vua ăn để dâng cho vua. Thế đầu tiên là bà bắt mang những con gà còn sống đấy cho những người hầu của chánh cung Samavati yêu cầu những người hầu này giết những con gà này để nấu canh cho vua. Thế thì những người hầu của bà này thì đều là Phật tử hết. Của bà Hoàng hậu Samavati này đều là Phật tử cho nên bảo là chúng tôi là đệ tử Phật, chúng tôi không thể giết gà được, cho nên chúng tôi không thể nấu cái món canh gà này cho vua được đâu phải không thế là bà magania về tâu vua bảo đấy thần thiếp sai chúng nó nấu canh gà cho vua nó không chịu nấu <laughs> nghe không <laughs> bây giờ vua thử sai chúng nó nấu canh cho phật xem chúng nó có nấu không thế thì vua bảo được thế ngươi hãy truyền lệnh ta là sai chúng nó nấu canh cho đức phật thế thì lúc này bà này bà rất ác bà cho mang những con gà đã giết rồi đấy nghe không đã làm thịt rồi đấy ở à, chợ người ta làm thịt sẵn rồi mang đến cho những người hầu này thì những người hầu này người ta làm thôi vì con gà này là nó đã bị giết rồi thì những cái cô người hầu này nấu canh để dâng cúng phật thế là bà hoàng hậu này bà magania bà về cho bảo đấy bè hạ thấy chưa bây giờ bảo nấu canh cho phật là nó nấu ngay nó cũng giết canh gà nó nấu cho phật đấy đó thế thì lúc đấy là khiến cho ông vua này ông ông nghi ngờ đại chúng theo tức là cái âm mưu rất thâm độc của bà ấy rất thâm độc bà đưa cho con, gà chết thì vua có biết đâu con gà đã giết rồi vua biết đâu thì những cô này cô người hầu này thì biết là những con gà này chết thì nấu canh được phải mình gọi là tam tịnh nhục là nấu canh được nên dâng lên cúng phật và chúng tăng được là họ nấu đó thế và bà gây những cái nghi ngờ như vậy khiến cho ông vua udena ông cũng bắt đầu khởi tâm nghi ngờ Thế và sau đó cái câu chuyện là bà ấy bắt con rắn độc bỏ vào trong cây đàn. Khi mà vua Udena hôm ấy là đến phòng của chánh cung Samavati, phải thì cái bà Magania này bà rất gớm, bà bắt con rắn độc để trong cây đàn và biết là vua vào bao giờ vua cũng chơi đàn. Thế thì khi vua vừa mở nắp đàn ra thì là con rắn nó lao ra. Thế, thế là bà này lúc ấy được cớ là vua là chánh cung Samavati giết vua có ý đồ giết vua, hại vua. Thế và sau đó vua mới rút cái cung ra để bắn đấy, đại chúng nhớ chưa? Rút cung ra để bắn hoàng hậu Samavati. Thế nhưng mà ngay khi ấy thì hoàng hậu và các cung nữ, các cái người hầu đều khởi tâm từ, giải tâm từ đến cho vua Udena, giải tâm từ đến cho tất cả mọi người ở trong cái cung đấy. Thế và khi mà cái mũi tên vừa rời khỏi cung thì nó lại quay ngược lại nó không bắn vào hoàng hậu Samavati mà nó quay ngược lại và rơi ngay dưới chân của Đức vua Udena. Ông không hiểu là sao, ông sợ quá. Lúc ấy ông mới biết là mình có khi bắn oan rồi, giết oan hoàng hậu rồi và ông quỳ đến chân của bà và ông xin lỗi, xin sám hối. Đó, và ngay lúc ấy thì bà mới nói là Đức vua không có lỗi gì cả và thần thiếp mong rằng Ngài hãy đến với Thầy của, của thần thiếp, đó chính là Đức Phật Thích Ca. Thế và sau đó thì ông này được giới thiệu đến Đức Phật và ông trở thành người Phật tử rất thuần thành, hộ trì Phật Pháp. Đấy. Đấy, như vậy thì đại chúng thấy là cái sức mạnh của tâm từ nó nhiều cái lắm. À, cái người mà chân thật tu tập tâm từ thì như vậy không ai ác hại được trừ cái định nghiệp của người ấy thôi, trừ định nghiệp. Thứ nữa là gì? Ai mà nghĩ về cái người đang tu tập tâm từ nhớ đến người ấy thì cái người ấy cũng được lợi ích Đấy. Giống như vào 500 tên cướp và bị khoét mắt đó. rồi quăng xuống dưới hầm. Nó đau đớn quá, nó nghĩ đến Phật, niệm Phật, kêu đến Đức Phật, Phật đến cứu con. Thế thì ngay khi ấy là cảm được cái tâm tử của Phật cho nên tự nhiên là họ thấy Đức Phật đến thoa thuốc vào mắt và tất cả đều lành mắt hết. Đó, thì Đức Phật nói là ta lúc ấy không đến nhưng do cái lòng từ, do cái tâm từ nó cảm nên sự việc như vậy đấy thế cho nên đại chúng thấy mỗi mỗi chúng ta đều lên thực tập tâm từ để chính chúng ta được lợi ích cho mình và đem lợi ích cho mọi người đại chúng thấy không đấy nếu mình thực sự tu tập tâm từ thì mình làm cho cái thế gian này nó mát mẻ an lành vô cùng Đấy. Cho nên ở đây Na Tiên nói rằng vị hành giả khi bị tất cả phiền não quấy nhiễu như vậy, thiêu đốt mình như vậy, hãy trầm mình trong tâm từ thì nó sẽ làm cho thân tâm chúng ta mát mẻ tại chúng nhớ thực tập ngay cái này cái thời đại này chúng ta phiền não thiêu đốt nhiều lắm phải không? đủ mọi thứ phiền não từ việc trong nhà cho đến ra ngoài ngoài đường phải không? ở đâu cũng có thể sinh phiền não thân tâm con người bây giờ nó cũng nhiều cái thiêu đốt cái thời đại bây giờ các cái dục nó thiêu đốt cho nên chúng ta hãy trầm mình trong cái tâm từ này hãy thực tập tâm từ ngay tu tập tâm từ giải tâm từ đến mình và đến mọi người. Và để cho chính mình được an lành, được mát mẻ và mọi người cũng đều được mát mẻ. Ở đây thì Thầy nghĩ là chùa chúng ta và qua những năm tháng tu tập, đại chúng cũng phần nào có được trải nghiệm cái tâm từ này một chút. vào cho nên ấy, ai đến chùa mình cũng thấy nó an lành, nó cũng tỏa ra cái từ trường. Cây cối ở chùa mình đại chúng thấy nó cũng tự nó tươi tốt rất nhiều. vào Mặc dù đất chùa mình cũng sỏi đá nhưng mà ở đây thầy nghĩ chắc là nó cũng từ cái, cái thanh tịnh cái lòng từ của chúng đại chúng chứ tăng phật từ cho nên nó cảm nên những cái nó được tươi tốt cái đấy là sự thật đó cái đấy sự thật cho đại chúng cố gắng nhé cho nên cái việc thâm nhập tâm từ là rất cần thiết và mỗi người hãy tu tập tâm từ với chính mình và giải tâm từ cho tất cả mọi người cho tất cả chúng sinh nha thì cái thực tập tâm từ kỹ thì chúng ta sẽ có một cái bài riêng về tu tập tâm từ và giải tâm từ. Đó. Còn hôm nay thì Thầy chỉ nói lược thế thôi. Nhưng để chúng ta thấy được Phật Pháp đúng là thuốc cứu khổ chúng sinh. À, bệnh nào sẽ có thuốc đấy. Cho nên Phật Pháp là thuốc cứu khổ chúng sinh là thế, chữa các loại bệnh của chúng sinh. Chúng ta bị thiêu đốt, chúng ta bị nóng này thì có thuốc tâm từ để cứu chúng ta. Chúng ta uống thuốc này vào, thân tâm sẽ được mát lành, sẽ được an ổn nhé.